Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay lại quay trở lại với channel của mình Mình là Mạnh Tiến Ok thì trong cái ờ, video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về cách ừ, phân tích thị trường ở trong cái sàn DNX nhé mọi người nhé <clears throat> Ok tại vì là một số những ờ, người ờ, mới, mới mới tham gia vào sàn này thì chưa biết cách làm sao để phân tích thị trường làm sao để để để có thể uh, nhìn thị trường khúc nào đẹp để chúng ta nên vào lệnh và khúc nào xấu thì chúng ta không không không nên vào lệnh và có những cái yếu tố nào để giúp chúng ta có thể vào được một cái lệnh đẹp thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái ờ, kiến thức những cái gì mà mình ờ, biết để ờ, giúp cho mọi người có thể phân tích thị trường một cách tốt hơn nhé mọi người nhé ok thì bắt đầu video nhé <clears throat> ok đầu tiên ở đầu tiên ở đây thì như mọi người có thể nhìn thấy ở đây sẽ có một đường có hai đường xanh và đỏ thì chính là đường ờ, MA5 và MA10 thì MA5 là sao? MA5 tức là đường trung bình của năm cái kết quả gần nhất trung bình của năm cái kết quả gần nhất và MA10 thì chính là trung bình đường chỉ uh, biểu hiện, hiển thị cái trung bình của 10 kết quả gần nhất nhé mọi người nhé đấy <clears throat> thì đây là chính là hai đường xanh và đỏ này thì mọi người có thể nhìn thấy nhé mình sẽ lấy ví dụ một đoạn trước nhé ví dụ ở trong cái khúc thị trường này đúng không ạ thì ở đây là đường MA5 và MA10 nó đang có dấu hiệu là đi xuống đúng không ạ đi xuống đúng không thì ở đây nó báo hiệu một cái xu hướng là giảm thì ở đây chúng ta sẽ ưu tiên vào những cái lệnh giảm như ở khúc này thì như mọi người có thể thấy là các cái kết quả giảm nó sẽ nó sẽ trả nhiều hơn đúng không ạ nó sẽ trả rất là nhiều đấy hoặc là ví dụ như ở cái khúc này thì là đường MA5 và đường MA10 có dấu hiệu là đi lên đúng không ạ ở đây ở đây là MA5 và MA10 đang đi lên này đấy thì ở, ở trong cái khúc này thì cái kết quả xanh nó sẽ cái kết quả mua nó sẽ trả về nhiều hơn đúng không ạ đấy thì đầu tiên là mọi người chú ý cho mình nhé là MA5 và MA10 nhé thì hai cái đường này nó sẽ nó sẽ Ờ, nó không hẳn là là nó sẽ đúng 100% đâu nhưng nó sẽ giúp chúng ta có thêm cái thông số để chúng ta phân tích cái thị trường nhé mọi người nhé thì ở đây nó chỉ là một cái thông số để chúng ta có thể bám vào để phân tích thị trường thôi còn <clears throat> tiếp tục thì à, mình sẽ chỉ thêm một số các cái chỉ số nữa cho mọi người nhé như ở như ở đây mọi người thấy này ở đây nó có phần ờ, chỉ báo tâm lý đúng không ạ đây ở bên góc phải màn hình của mọi người nhé có phần chỉ báo tâm lý <clears throat> Ok, thì ở cái phần chỉ báo tâm lý này nó sẽ chỉ báo được là cái xu hướng của thị trường, tức là ở ở trong cái cái ờ, ở đây nó sẽ có một bên xanh và một bên đỏ, một bên xanh và một bên đỏ thì ở đây là bên đỏ đang là 7, 73 74% đúng không ạ? Còn bên xanh là 26% đúng không? Thì tức là <clears throat> cái xu hướng cái cái xu hướng giảm nó đang nhiều hơn cái xu hướng là bán thì mỗi một lần mà mà mà chúng ta vào lệnh ấy khi mà chúng ta xem cái số chỉ số này thì chúng ta có thể ưu tiên cái bên nào nó nhiều hơn tại vì nó đang là xu thế của của của của xu thế giao dịch mà đang là xu thế của thị trường mà thì ở đây nó sẽ là giảm nhiều hơn này giảm đang là 70 phần trăm nhé còn tăng là là 30 phần trăm nhé đấy thì ở đây cái kết quả vừa rồi đây thì là nó đã giảm rồi đúng không ạ nó giảm rồi đây đấy thì sau mỗi một lệnh thì thì cái chỉ báo tâm lý này nó sẽ nó nó sẽ uh, <clears throat> nó sẽ reset lại nhé mọi người nhé nó sẽ reset lại <clears throat> đấy sau mỗi một lệnh thì nó sẽ reset lại thì mọi người để ý cái phần chỉ báo tâm lý này nhá thì đây nó là một cái uh, chỉ số thứ hai để mọi người có thể bám vào để phân tích cái kỹ thuật nhá mọi người nhé phân tích thị trường nhá ok <clears throat> tiếp đến thì mình muốn chỉ cho mọi người là cái tổng số của cái kết quả tổng số của kết quả ở trong các cái ở trong ở đây là có 5 bảng 5 bảng kết quả gần nhất đúng không ạ một bảng này 2, 3, 4 và 5 bảng này là bảng đang đang vẫn đang trả kết quả này đấy thì <clears throat> cái chỉ số này là sao ở đây nó sẽ tổng hợp lại là 100 cái kết quả gần nhất 100 cái kết quả gần nhất ở trong năm bảng này đúng không ạ 100 kết quả gần nhất ở trong năm bảng này thì hiện tại bên bán đang là có 52 kết quả rồi bên bán đang có 52 kết quả và bên mua là đang có 39 kết quả đúng không ạ thì mọi người lưu ý nhé trong 100 phiên trong 100 phiên 100 cái phiên kết quả gần nhất thì hầu như là hai cái chỉ số này nó sẽ trở về dần dần trở về là ngang bằng nhau nhé mọi người nhé bên mua tức là bên mua và bên bán nó sẽ bằng bằng nhau chứ không mà nó tranh nó có sự tranh lệch quá lớn đấy nhá mọi người nhá thì mình sẽ bám vào cái kết quả này để mình mình mình thêm một cái cái cái căn cứ để mình vào lệnh nữa nhá mọi người nhé tức là khi mà bên mua nó đang ít hơn bên bán đúng không ạ thì chúng ta có thể ưu tiên lệnh mua đấy chúng ta có thể ưu tiên lệnh mua vì là về 100 phiên ấy thì về cuối cùng ấy thì lúc nào hai cái kết quả này nó cũng sẽ là ngang bằng nhau nó cũng sẽ là uh, sấp xỉ bằng nhau nó không chênh nhau quá nhiều đấy <clears throat> thì ở trong cái ờ, cái cái đoạn này là uh, ờ, MA5 và MA10 đang đi xuống đúng không ạ và cái xu hướng giảm nó vẫn đang nhiều hơn nhưng mà ở đây ở đây thì cái kết quả xanh nó lại đang ít hơn cái kết quả bán đấy thì chúng ta có thể không vào lệnh ở đoạn này cũng được nhá mọi người nhá đấy thì thì đấy đấy là do cái cách mọi người ờ, mọi người tổng hợp lại các cái chỉ số kỹ thuật để mọi người phân tích thị trường đấy thì tiếp tục mình sẽ chỉ cho mọi người một cái thông số kỹ thuật nữa để mình có thể bám vào để mình phân tích thị trường nhé mọi người nhé ví dụ ở đây ở đây nó sẽ có ba cái phần ở ờ, ờ, cái cái đồng hồ như thế này tức là ở đây nó sẽ có một cái kim cái kim chỉ về bên nào thì tức là cái xu hướng cái xu hướng nó sẽ đang ở phần đó đấy thì ở đây cả ba cái chỉ số này uh, moving average ờ, này uh, summary này uh, oscillator này uh, <coughs> cái phần uh, uh, oscillator này thì nó đang là cái kim nó đang chỉ về phần strong sell đúng không ạ tức là bên giảm nhiều hơn nó thị trường nó đang nghiêng về bên giảm nhiều hơn đấy phần tổng uh, summary là tổng hợp này thì cái cái cái cái kim của nó cũng đang chỉ về phía bên giảm nhiều hơn đúng không đấy và phần uh, moving average này thì nó cũng đang chỉ về bên giảm nhiều hơn thì chúng ta có thể ưu tiên cái đoạn trong cái khúc thị trường này chúng có thể chúng ta có thể ưu tiên những cái lệnh ờ, bán nhé mọi người nhé ưu tiên những lệnh giảm nhé tại vì đây nó đang ờ, đang chỉ cho chúng ta thấy là một cái dấu hiệu thị trường đang có xu hướng giảm này xu hướng giảm mạnh này strong sell nhé mọi người nhé đấy thì ở đây thì mình đã chỉ cho mọi người được bốn cái chỉ số kỹ thuật bốn cái chỉ số kỹ thuật để mọi người có thể bám vào để chúng ta phân tích thị trường để chúng ta vào những cái lệnh làm sao nó nó hiệu quả nhất nó tốt nhất và vào được những cái lệnh đẹp nhất đấy thì <clears throat> những bước đầu tiên thì có thể là mọi người vẫn chưa chưa chưa có thể uh, nhìn quen và phân tích ừ, tổng hợp lại ngay được đâu thì chúng ta có thể uh, bước đầu những bước đầu luyện tập ấy thì chúng ta có thể uh, nhìn từng cái chỉ số một nhé mọi người nhé chúng ta có thể luyện tập từng cái chỉ số một đấy bằng cái tài khoản demo ấy đấy ở DNX thì nó sẽ cung cấp cho mọi người tài tài khoản để demo như ở trong cái video trước thì mình cũng đã đã có giới thiệu cái tài khoản demo cho mọi người rồi và cách đánh rồi đấy thì mọi người có thể sử dụng cái tài khoản demo đấy để mọi người có thể um, luyện tập đấy cách ờ, nhìn thị trường cách phân tích các cái chỉ số kỹ thuật thì ờ, <clears throat> ok thì trong cái video ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho mọi người những cái à, bốn cái chỉ số kỹ thuật này thôi đấy ờ, để mọi người à, luyện tập dần trước sau đó khi nào mà mọi người luyện tập ok rồi thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các cái phương pháp các cái cách phân tích chỉ số kỹ thuật phân tích thị trường nữa đấy <clears throat> Ờ, ok thì, ờm, mọi người cứ luyện tập đi nhá. Thì, ờ, ờm, mình, ờ, xin, a, ờ, kết thúc cái video chia sẻ, à, cái cách phân tích chỉ số kỹ thuật ngày hôm nay ở đây thôi, để cho mọi người, ờ, luyện tập dần đi đã, thì mình sẽ chia sẻ thêm nhá. Ok, ờm, <clears throat> mọi người nhớ thấy video hay thì nhớ like like và đăng ký kênh giúp mình nhá. <clears throat> Ok, xin chào mọi người.